hay xem đó luôn bò muốn đấy bà lị là cái che lên trong mặt bia số bạn này trông rất là rừng rừng mịt lề đi khám phá điểm du lịch mới lần đầu tiên xuất hiện trên à, nhịp sống miền Trung luôn oh, nhìn được là thấy mạc lắm rồi wow wow đây gọi là thác đá nhạy nước bạc lắm các bạn rất là mệt luôn các bạn sâu không thể đẩy luôn Rồi lo hầu cân nữa Ừ, tắt rồi à? Tắt anh ơi Ờ. wow. quanh cây mạc luôn Ê, trời đi mạc ngay <laughs> ông này ông này chiếc xe chạy chiếc xe lại trời đuôi tay ơi sao không còn rôn nó đi anh dạ em được coi nhắn tin phải trả lời đâu lên xe rồi gần đẹp rồi bắn dưới một tí á gần <laughs> đẹp rồi anh tài mới xong em nắm bỏ hết mồm rồi đã dạ, đứt mồm đứt mồm nghe kìa vậy lúc say có vitamin hung hăng mà đứt rồi đấy vitamin con cá con cá anh mang lưới không cứ thả cái chung tí bắt anh cái chân có nhỏ không để đây chờ cái nhỏ <laughs> Damn! wow. gần <laughs> chị rồi. chụp lại mấy xe bảy này là bảy cả đường này chứ hồi cục quá cá hết ra đây chứ không? Để chỉ vừa trước đã nôi nôi ừ. nhảy đây nhảy đây mình nhảy đây ôi tập đây mời chân quá tắm đây mời chân quá mà lên trên kia chơi à có thể lên kia sâu lắm đấy đi đi đi con không có đường xuống đi đi rồi ven ra ấy ga ga bồng đêm à lọc hơn là chỉ càng đây là thân ga bồng đêm mà được rồi mở xuống chưa cháy à, <laughs> quá đã đúng quá có lần mình trải nghiệm mới này à? ừ mình đi về nhịp sống miếng đã hôm nay nó trải nghiệm cả lắm đây một đêm hay là một đèn phải nắng ra <laughs> một nắng giòn sạch giòn giòn dẹp sạch rồi sạch sẽ rồi hết rồi tạm biệt hẹn gặp lại ở điểm thạc à, tiếp theo thạc gì đó <laughs> thạc gì đó thạc tam đông <laughs> ba trăm sáu mươi lăm thạc lận <laughs>